Nhìn những chú đà điểu to khỏe trên đất Ninh Tân này, không ai nghĩ chúng đã lớn lên từ bàn tay chăm sóc trực tiếp của một người Nga là anh Denis Tomisil. Sang Việt Nam du lịch, Denis Tomisil cảm thấy yêu mến và quyết định gắn bó với mảnh đất này. Khi còn là một cậu bé ở Nga, anh từng sống trong trang trại của ông bà ngoại, được tự tay vắt sữa bò Ký ức tươi đẹp đó khiến Dennis quyết định bắt tay vào làm trang trại. Tìm hiểu và tình cờ biết được vùng đất Ninh Tân, Dennis cảm thấy đây chính là nơi mình có thể lập trang trại nuôi đà điểu. Anh yêu khí hậu và con người nơi này, mơ ước tạo lập cuộc sống ở đây. Ý tưởng là thế, nhưng để bắt tay vào làm là một việc chẳng hề dễ dàng. Chưa nói là quá khó khăn đối với một người nước ngoài như Dennis. Từ việc xin thủ tục để lập trang trại, xin cấp phép chăn nuôi, đăng ký mua con giống từ công ty Katoko đến đầu ra cho sản phẩm của nông trại là cả một quá trình gian nan mà anh đã trải qua. Xin phép thành lập từ năm 2076 nhưng đến năm 2017, trang trại đại điểu Orchid Farm của Dennis mới được cấp phép sau một năm vất vả hoàn tất các thủ tục. Bất đồng ngôn ngữ, không có ai hỗ trợ để liên hệ với người địa phương. Anh đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của rất nhiều người, cả cộng đồng người Nga lẫn những người bạn Việt tại Khánh Hòa. Во Вьетнам я приехал в 2013 году. Очень дружелюбная страна. Tôi đến Việt Nam năm 2013. Việt Nam mọi người rất tốt, rất yêu người Nga. Tôi đến đây như một khách du lịch, sống thử thấy rất thích và quyết định ở lại đây. Pháp luật Việt Nam giúp người Nga làm visa. Thời gian đầu ở lại Nha Trang 2 năm, sau đó ra Ninh Tân. Khi đến Ninh Tân làm trang trại đà điểu, chuyển cuộc sống từ Nha Trang ra Ninh Tân và rất thích cuộc sống làng quê ở đây. Người Ninh Tân rất tốt, giúp đỡ nhau. Tôi quen biết nhiều người ở đây, giống như một gia đình, nên Tân rất tốt. Trang trại đã bắt đầu với những chú đà điểu con mua từ công ty Katuko Khánh Hòa. Chăm những chú đà điểu nhỏ như chăm những đứa trẻ. Dennis tự đi tìm nguồn thức ăn từ nguyên liệu tự nhiên sẵn có quanh vùng như lục bình, bèo, sò ốc để giảm chi phí đầu tư và cũng là hướng đến chất lượng thịt đà điểu sạch. Anh trồng cỏ và lao động không khác một người nông dân Việt Nam đang sinh sống trên mảnh đất quê mình. Phụ giúp anh hiện tại có hai người bạn Việt Nam tham gia các công đoàn cho ăn và chăm sóc đà điểu. Công việc trông có vẻ đơn giản nhưng khiến mọi người bận rộn liên tục suốt ngày. Chỉ cần đà điểu nhảy rào hay đâm vào nhau gãy chân là chúng bị chết. Con đã bị thương không nuôi được nữa mà bán thịt cũng không được vì chưa đạt tiêu chuẩn. Chưa kể ngay trong năm đầu tiên, cơn bão đâm ri số 12 đi qua gây rất nhiều thiệt hại cho trang trại. Những lúc quá khó khăn, Dennis tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Thế nhưng tình yêu với trang trại và hơn thế nữa là có sự động viên to lớn của người bạn đời là chị Natalia Lobanova Anh đã vượt qua tất cả Natalia rất yêu biển và đến Nha Trang du lịch Tình cờ gặp Dennis ở Nha Trang Tình yêu giữa hai người nảy nở Sau khi cưới, Natalia đã quyết định ủng hộ kế hoạch của chồng Cùng anh đến Ninh Tân để sinh sống Trợ giúp về tinh thần cho Dennis Giữa những khó khăn vất vả đó, chị Natalia mang thai Bé trai được sinh ra khỏe mạnh tại Bệnh viện Quốc tế Vinmec Nha Trang. Hai anh chị cho rằng việc gặp gỡ và yêu nhau tại Việt Nam cũng như có trái ngọt là đứa con trên mảnh đất này chính là một cơ duyên. Điều đó khiến họ càng thêm yêu mến và gắn bó với đất nước mà mình đang sinh sống. Tôi thích Việt Nam và tôi theo Dennis. Tôi thích ở đây. Con đầu lòng của tôi sinh ra ở đây. Tôi rất thích thời tiết ở đây vì rất ấm áp. Ở đây có nhiều trái cây tươi, nhiều vitamin cho em bé. Ở gần biển rất tốt cho sức khỏe của em bé. Tôi rất yêu Việt Nam. Tôi надолго, sẽ sống потому lâu что dài ở у đây мужа здесь vì anh бизнес, Dennis муж có công việc ở пытается đây. здесь, э, Gia đình построить tôi, свою Dennis, карьеру. tôi và Мы con cùng nhau рядом, chung мы всей sống. семьей Thỉnh здесь. thoảng thì tôi А về в Nga Россию мы vì bố ездим mẹ của иногда в tôi гости, sống ở потому đó. что там живут мои Bố mẹ родители. tôi Мои cũng đến родители Việt Nam сюда chơi và приезжают rất thích Việt навещать Nam. внука. Bố Им mẹ здесь tôi тоже đến очень Việt Nam нравится, một они năm раз một в lần. год стараются всегда сюда приезжать. Семь месяцев назад, скажу, у меня здесь, во Вьетнаме, родился сын. Con trai 7 tháng của tôi sinh ra ở Nha Trang và khai sinh ở Việt Nam. Đây là đứa con đầu tiên của tôi. Thời tiết ở Việt Nam rất hợp với đứa bé. Con tôi rất thích nghe tiếng Việt, thích xem TV. Hai vợ chồng tôi rất thích món ăn Việt Nam và được nhiều người Việt Nam mời đến chơi. Cùng với tình yêu và sự gắn bó với công việc, Niềm hy vọng trong Dennis lại được nhân lên khi đàn đại điểu phù hợp với vùng đất nơi đây nên phát triển tốt, lớn nhanh. Các công việc bước đầu đã gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong việc giao dịch tìm đầu ra cho sản phẩm. Vừa lúc đó, một người bạn đáng quý của anh là Daniel Sulidin đã từ Hà Nội tình nguyện vào giúp đỡ cho Dennis. Bởi nhận thấy ở Dennis một nghị lực và quyết tâm phi thường. Daniel từng là một phát thanh viên tiếng Nga của ban truyền hình đối ngoại VTV4. Anh có cha là người Nga và mẹ là người Việt Nam. Việc anh rời bỏ công việc ở VTV để vào Khánh Hòa giúp đỡ bạn và say mê công việc ở trang trại Đà Điểu là một điều rất bất ngờ đối với nhiều người. Tuy nhiên, Daniel cảm thấy thích thú với những trải nghiệm mới ở nơi đây Chàng trai 22 tuổi cho biết anh tự hào khi mang hai dòng máu Việt-Nga như là sự kết nối tình cảm giữa nước Nga và nước Việt. À, tôi sống ở Hà Nội và ông Denis là bạn của tôi gọi tôi ra đây để giúp đỡ uh, tại vì công việc rất là khó và nhiều thứ nó không biết được tại vì người nước ngoài thì phải giúp đỡ bạn bè và làm ở đây cùng công thích thì công việc ở đây cùng ờ, không dễ lắm và nhưng mà mọi người ở đây ờ, giúp đỡ nhau rất là nhiều nên là rất là tốt và làm ở đây cùng thoải mái rất là sạch sẽ đến đây để giúp và làm kiểu ờ, sẽ có kinh nghiệm mới tại vì chưa bao giờ làm bên trang trái và cũng cùng tốt cho mình và cho ông Dennis Daniel đã giúp Dennis từ những công việc tay chân ở nông trại đến việc giao dịch, giới thiệu sản phẩm, tìm thêm đầu ra mới cho sản phẩm từ thịt đà điểu. Trang trại đã xuất bán cho công ty Katoko 200 con đà điểu. Thành công bước đầu với biết bao mồ hôi của Dennis và chắc chắn có cả nước mắt của Natalia với nhiều lo âu của người phụ nữ trẻ can đảm, hết lòng, hết sức, đứng sau sự quyết tâm lập nghiệp của chồng mình. Hình ảnh của anh chị gợi nhớ đến câu thành ngữ của người Việt Nam. Thuần vợ, thuần chồng, tác biển đông cũng cạn. Kết quả ban đầu là thế, nhưng những khó khăn vẫn còn đó. Đà điểu chết trong quá trình nuôi, giá thành đầu ra của đà điểu không cao. Nên với thành quả đó, Dennis gần như thua lỗ. Do đó, Dennis đã tìm thêm hướng đi mới cho đầu ra của sản phẩm bằng cách từng bước tìm thị trường cho da đà điểu và thịt đà điểu chế biến sẵn. À, Danis này là quốc tịch là người Nga. Ông tới ở xã Ninh Tân này ông đặt vấn đề là khi mà thuê đất thuê đai là bắt đầu từ năm 2016 thì cho đến năm 2017 thì cái trang trại ông hình thành và khi mà ông hình thành thì nói chung là tất cả các cái văn bản thủ tục giấy tờ về đất đai cũng như môi trường thì nói chung là ông cũng làm đúng theo chấp hành đúng theo cái quy định pháp luật của của của của, của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam và của mà nói chung là nó sẽ đến tăng nói riêng về cái ổng ờ, ờ, khi mà ổng ổng sinh sống và ổng chăn nuôi ờ, đà điểu ở trên địa bàn của xã Ninh tăng này phải nói là ông người nghe này ông Dennis này ông là chấp hành rất là tốt và con người cũng rất là thân thiện rất là dễ gần gũi với ờ, bà con xung quanh ở ở xung quanh của khu vực này à, rồi không biết là cũng ờ, mong muốn làm sao để cho ờ, hiện nay ông chăn nuôi gặp rất là nhiều khó khăn đó là cái việc mà ông chăn nuôi thì cái con đà điểu thì nó phát triển rất là tốt nhưng mà cái đầu ra để mà giải quyết cái đầu ra cho cái chăn nuôi này thì phải nói là hết sức khó khăn muốn làm sao các ban ngành các cấp tạo điều kiện để cho cái ông này phát triển chăn nuôi trên cái địa bàn của xã Ninh Tân này càng ngày càng tốt hơn <laughs> Người dân Ninh Tân đã quen với hình ảnh hai vợ chồng Nga làm trang trại đà điểu. Anh chàng Nga đẹp trai trắng trẻo và thư sinh ngày nào mới đến đây lập nghiệp đã trở thành một ông chủ khắc khổ, màu da sạm đi cùng cái nắng, cái gió của vùng đất Ninh Tân. Hình ảnh cô gái Nga xinh đẹp và em bé Nga mới ra đời đã gây được thiện cảm trong mắt bà con bản địa. Hai vợ chồng cho biết, dù khó khăn rất nhiều, ngay cả khi có thể phải thay đổi công việc khác, thì cả hai vẫn mơ ước được gắn bó với Việt Nam, đất nước xinh đẹp, bình yên với những con người vô cùng thân thiện. Việt Nam và Nga rất khác nhau về thời tiết. Thành phố nơi tôi sống rất lạnh, còn ở đây thì ấm áp. Bên Nga, gia đình tôi sống xa biển, còn ở đây thì rất gần. Tất nhiên sống ở đây rất khó khăn vì không biết tiếng Việt. Mọi người ở đây cũng khác, nhưng là những người bạn rất tốt với mình. Tôi không hiểu tiếng Việt nhưng biết rằng mọi người tốt với tôi. Những người sống bên cạnh lúc nào cũng giúp đỡ. Nụ cười và lòng tốt thì không có ngôn ngữ. Điều này tôi cảm nhận được và nó rất đẹp. Họ đã hòa nhập với người dân địa phương trong các bữa tiệc vui cũng như trong cuộc sống ngày thường. Người dân Ninh Hòa và Nha Trang cũng đón nhận họ bằng tất cả tấm chân tình, lòng hiếu khách của người Việt. Bằng lòng yêu mến đất nước này và những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, Dennis và Natalia đã tạo nên hình ảnh đẹp về con người Nga cần cù yêu lao động, dám nghĩ, dám làm, dù đang sống ở bất cứ nơi đâu.